thật sự là phải chịu trách nhiệm nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình học phật chúng ta chỉ có hai con đường một là thành phật hai là đọa tam đồ chúng ta đi vào đường nào trong tâm cần phải tường tận rõ ràng không được giảng sanh là chúng ta có tội thứ nhất là có lỗi với chính mình đời này quý vị có đầy đủ nhân duyên vì sao không được giảng sanh? Đó chính là không đủ thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Là tín nguyện. Ta không có chánh tín, không có nguyện vọng mạnh mẽ. Phước đức là thực hành. Bản thân chúng ta giải đại biến lười, không có thực hành. Trong này nhân tố rất nhiều, cũng rất phức tạp. Người trẻ tuổi thời nay chạy theo cái diễn vong. muốn thật tốt, muốn thật nhanh. Đặc biệt không biết lúc nên quay lại. Người xưa nói dục tốc tắc bất đạt. Không tin lời dạy bảo của những bậc thánh hiền. Nhìn thấy người khác làm như thế nào, liền nghĩ đến chính ta đương nhiên cũng sẽ làm như vậy người khác đi sai đường mình đi theo cũng sẽ sai đường khi quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa thầy phương nói là truyền hình nước mỹ tương lai mất nước suy yếu nhân tố đầu tiên chính là truyền hình Bản thân truyền hình không có thiện ác. Nó là trung lập. Vấn đề là ở đâu? Là ở nội dung nó phát ra. Quý vị xem nội dung mặt xấu mà nó phát ra. Là bạo lực tình dục, sát đạo dâm vọng. Ngày ngày phát triển những thứ này, khiến người ta xem mỗi ngày không đáng sợ ừ. Lúc không có thứ này, trước khi chưa phát minh ra nó, người Mỹ rất thiện lương. Sau khi phát minh ra cái này, một số người vì kinh doanh vì muốn lôi kéo câu khách. Không trừ thủ đoạn, dùng những thứ bạo lực tình dục cám dỗ. Kích thích những tật xấu của nhân loại. Nó không phải thiện, nên là ác. Điều này rất đáng sợ. Lúc đó, thầy nói cho tôi biết nếu như dùng công cụ này để phát triển Phật Pháp, phát triển văn hóa truyền thống thì tốt biết bao. Khi đó chúng tôi là thanh niên hai mươi tuổi, nghe thầy nói không dám tưởng tượng. Vì sao vậy? Vì điều này đòi hỏi quá cao. Chúng tôi làm gì có năng lực đó. Nhưng lời này của thầy không phải nói một lần, nói rất nhiều lần, cho nên chúng tôi ghi nhớ rất sâu sắc. Vì những thứ này cho chúng ta những mặt xấu tin tức đối với việc tu học của chúng ta có trở ngại lớn. Phương pháp chúng tôi loại bỏ nó là không xem. Tôi ít nhất 50 năm rồi. Không xem truyền hình. Truyền hình, phát thanh, báo, tạp chí đều không xem. Mỗi ngày Đọc sách Thánh Hiền Thượng hữu cổ nhân Làm bạn với người xưa Giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giá của chính mình Mỗi ngày quý vị đón xem những thứ đó Tôi nói thật lòng với chư vị Tôi ngăn không được cám dỗ Quý vị có bản lĩnh lớn cỡ nào? Sau khi xem xong, có thể như như bất động chăng? Đừng tự lừa dối bản thân mình, người khác lừa quý vị còn chấp nhận được, tự mình lừa mình, không ai cảm thông cho quý vị được. Cho nên, trừ những kinh giáo mà bản thân học tập, ngoài ra không tiếp xúc. Tôi có khoảng 30 năm, hai ba mươi năm. Tôi đọc những thứ này, phạm gì càng lúc càng ít. Trong thời gian này, hoặc là vài tháng, hoặc là hai ba năm, Tôi giảng bộ kinh này. Những gì tôi xem toàn là những thứ có liên quan với bộ kinh này. Những gì không liên quan không xem. Tâm ta mới có thể chuyên chú. Mới có chỗ hiểu được. Nếu như xem nhiều xem lung tung thì những gì quý vị tu học sẽ biến thành thường thức. Nói cho quý vị biết không có trí tuệ, tâm chỉ cần loạn trí tuệ sẽ không còn. Bản thân cần phải có thể nắm giữ được. Đây đều thuộc về nhẫn. Quý vị có thể nhẫn qua được. Với bản thân lúc này Chúng tôi giảng bộ kinh vô lượng thọ. Đối với bộ kinh vô lượng thọ, những gì không có liên quan đều buông bỏ. Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Hiện nay tôi mỗi ngày giảng bốn tiếng đồng hồ, đọc bốn giờ đồng hồ, những thời gian khác niệm phật lạy phật đây là vận động đối với thân thể nhưng quý vị ở nơi này an cư lạc nghiệp quý vị chưa nắm bắt được nơi này Người thật sự nắm bắt được đều thành tựu rồi. Quý vị xem xem Trung Quốc đại lục. Cư sĩ Lưu Tú Dân ở Cáp Nhĩ Tân. Người ta 10 năm thành tựu rồi. Người khác hỏi bà, bà dùng phương pháp gì để thành tựu? Bà ấy nói thành tựu của bà ấy chỉ có sáu chữ, chân thật. Nghe lời, thật làm. Bà ấy nghe đĩa CD của tôi, nghe hiểu một câu nói. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Câu này bà ấy nghe hiểu rồi. Mười năm bà ấy ôm trọn bộ kinh vô lượng thọ. Một bộ đĩa kinh vô lượng thọ này. Lúc nào vậy? Là năm xưa tại Thư viện Đài Bắc giảng kinh vô lượng thọ. Lúc đó là dùng băng ghi âm để ghi âm lại. Không có hình ảnh, chỉ có âm thanh. Sau này hình như làm thành đĩa CD. Bà ấy có được bộ đĩa này. Nói với tôi, một ngày bà ấy nghe một đĩa, một đĩa nghe một tiếng đồng hồ. Một đĩa này nghe mười lần. Mỗi ngày nghe kinh nghe 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ chỉ là một tiếng đồng hồ mà lặp lại. Lặp lại 10 lần, trường thời quân tu. Một bộ kinh nghe xong lại nghe lần thứ hai. Cũng là một tiếng đồng hồ, một ngày nghe 10 lần. Ngoài ra, nghe kinh bảy niệm Phật. Không có tạp niệm. Phương pháp dụng công như vậy Tôi biết Người bình thường, người phổ thông Khoảng ba năm đến bốn năm Sẽ đắc niệm Phật ta mùi sáu bảy năm là họ khai ngộ rồi mười năm bảy thành tựu Đây là không có đồng tham đạo hữu. Một mình ở nhà bà bị bệnh nặng. Dùng phương pháp này. Nghe kinh niệm Phật bến lành rồi. Bệnh nổi ban đỏ. Còn nghiêm trọng hơn cả bệnh ung thư. Đây chính là trong kinh nói Chúng họa giai chuyển Điều này đối với cá nhân bà y mà nói, bệnh chết người này cứ thế mà lành hẳn. Chuyển trở lại rồi. Hiện nay ở trong nước Hoàng Pháp. Lần này tôi dẫn bà ấy đến Hồng Kông, đến Singapore, đến Malaysia, đến Indonesia. Tôi nói hoàng phá phải hướng đến quốc tế. Nói rất hay, khắp nơi đều được quan nghênh. Đây là một tấm gương tốt nhất Từ trên đĩa CD mà học tập thành tựu, từ trên vệ tinh mà học tập, từ trên mạng Internet mà học tập, có người thành tựu. Tôi nghe nói vậy, hiện tại còn chưa gặp mặt. Điều kiện của họ đích thực Cổ kim trung ngoại không có gì khác, đều là chân thật. Nghe lời, thật làm. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, không có ai không thành tựu. Cuối cùng ở đây tổng kết, khả thử nhị thuyết thật bất tương di. Hai cách nói mà đoạn trước đã nói không trái ngược nhau. Do vì Bồ Tát nhân hành không rời niệm Phật. Cho nên trong một có hai, lại niệm Phật duyên cụ dạng đức, nên trong hai có một. Không có trái nhau. Một tức là hai, hai tức là một. Vì sao công phu của chúng ta không đắc lực, làm nhiều năm như vậy. Thật sự mà nói ngay cả bên lề còn chưa đụng đến được. Điều này không thể trách người khác, trách bản thân thôi. Không chân thật, không nghe lời, không thật làm. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Nếu như cũng thật sự có thể làm được Chân thật nghe lời thật làm, không phải là người người đều thành tựu rồi sao? Thị Phật tri kiến Đây là thân giáo Nghĩa là gì? Chúng ta làm ra Họ nhìn thấy rồi Xã hội này ngày nay khó khăn nhất là Không ai nhìn thấy phong thái, mẫu mực của Bậc Thánh Hiền. Có nói nhiều, người khác cũng không tin. Vậy phải làm sao? Nói rồi thì cần phải làm cho được. Không nên cầu người khác, cầu người khác. Không tin tưởng được. Người khác không chịu làm đâu. Việc này chỉ được cầu chính mình. Người khác không làm, ta làm. Tự thân ta làm ra. Ta đem 113 việc trong đệ tử quy đều thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Tuy quý vị không phải là thánh nhân, người khác nhìn vào có một chút giống thánh nhân. Học theo thánh nhân, nhất định quý vị sẽ thành thánh nhân. Vì sao vậy? Vì ở quý vị có hình ảnh như vậy. Nếu như hành vi của chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày khởi tâm động niệm hành vi tạo tác trái ngược với đệ tử quy những gì quý vị nói có người tin không những thứ quý vị dạy họ có người bằng lòng tiếp nhận không? Họ không thể. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy thành công? Khổng tử dạy thành công. Còn chúng ta dạy lại thất bại. Nguyên nhân là gì? Phật Thích Ca, Khổng Tử họ làm được. Trước tiên phải làm được, sau đó mới nói. Người ta sẽ tin. Và cũng bằng lòng học theo. Ngày nay chúng ta đọc xong những kinh điển này có thể nói, có thể giảng, có thể viết. Giảng đến qua trời rơi xuống, ngang bằng kinh điển. Không ai không tin. Không ai không bằng lòng học theo Vì sao vậy? Vì quý vị làm được Việc vừa ý thì còn tham luyến vì không thích còn tức giận Đây không phải là thật Cho nên bản thân chúng ta nên suy nghĩ nhiều một chút, dạy học nếu muốn thành tựu, không thể không học thánh hiền. Ngày nay muốn cống hiến đối với xã hội không có cách nào khác. Chỉ có thể là từ chính bản thân làm nên. Không thể cảm hóa người xung quanh thì ngày ngày cần phản tỉnh, ngày ngày cần sám hối, ngày ngày cần sửa đổi. Tập khí nghiệp chướng của họ quá nặng. Không có phước đức lớn như vậy. Nương tựa vào bậc trí thức cần phải có phước báo. Trong kinh nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta gần gũi một vị thiện trì thực cũng là thiện căn phước đức nhân duyên. Ba cái đều đầy đủ. Nhân duyên là người giới thiệu. Chúng ta cùng với thiện tri thức quen biết, nguyên nhân nào quen biết, đây là nhân duyên. Sau khi quen biết, then chốt ở chỗ thiện căn phước đức của quý vị. Thiện căn là gì? Là tính. Ta đối với họ không hoài nghi, ta tín ngưỡng họ. ta bằng lòng theo họ học tập. Phước đức là gì? Đối với họ cung kính, tôn kính. Kính là phước đức. Phụng sự sư trưởng là kính. Có tâm hiếu thuận, có tâm cung kính. Thầy giáo dạy quý vị, quý vị thật sự có thể hiểu được, có thể đạt được quý vị tràn đầy pháp hỷ. Giống như trong kinh nói, phiền não nhẹ, trí huệ lớn, sao ta có thể không vui được? Tất cả những việc vui sướng ở thế gian, quý vị có thể bỏ sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì niềm vui này so với niềm vui kia lớn hơn. Đúng như lời của người xưa nói, thế vị so đậm bằng pháp vị. Vị của thế gian không thể so sánh với vị của Pháp. Hơn nữa vị thế gian này, đó là Tham luyện năm dục sáu trần, bên trong có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Quả báo không thể tưởng tượng được. Bên trong vị của Pháp không có tác dụng phụ. Vui vô cùng. Không có lúc dừng. Vấn đề ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta chưa thưởng thức được, không sai, ta chưa thưởng thức được. Vì sao ta chưa thưởng thức được? Vì hai chữ hiếu kính này ta chưa làm được. Nếu như có đủ điều kiện của hai chữ này, thì ta có thể thưởng thức được. Đây chính là điều Đại sư Ấn Quang đã nói đối với thầy giáo có một phần thành kính là ta đạt được một phần lợi ích. Trên thực tế có phải thầy giáo muốn ta thành kính không? Không phải. Thầy giáo không cần ta thành kính. Thành kính là tự bản thân ta. Bản thân quý vị là người có tâm thành kính. Đó gọi là pháp khí. Ý nói là quý vị có đủ điều kiện đón nhận pháp lớn của Như Lai. Quý vị có đủ điều kiện. Không có thành kính, quý vị không có đủ điều kiện này. Thầy giáo tuy là mỗi ngày dạy dỗ, nhiệt tình dạy ta, ta nghe không vào. Lúc đến lớp tâm hồn ở đâu đâu, trong lòng suy nghĩ lung tung. Hoài nghi lẫn lộn, vọng niệm lẫn lộn, rốt cuộc sau buổi học cái gì cũng không đạt được. Chỉ đạt được một chút hiểu biết tầm thường mà thôi. Cho nên đầy đủ thành kính là tự bản thân ta. Có nền tảng để thành thánh thành hiền. Có cội rễ này. Thầy giáo làm tăng thượng duyên cho ta. Bản thân ta có gốc rễ thầy giáo làm tăng thượng duyên cho ta. Có được tăng thượng duyên này, quý vị thành thánh thành hiền. Là đạo lý như vậy. Vì sao đối với thầy giáo không sanh được tâm thành kính? Đối với cha mẹ không có tâm hiếu thuận. Cho nên chư vị nên nhớ Pháp thế xuất thế gian Quý vị đi xem những tôn giáo khác. Chúng tôi đã viết một cuốn sách nhỏ Tôn giáo thế giới là một nhà. Bên trong sưu tập 10 tôn giáo. Bên trong kinh điển nói luân lý đạo đức nhân quả. Không có một tôn giáo nào không nói về hiếu đạo. Có người không có hiếu đạo Là không có sư đạo Quan hệ giữa chúng ta và tôn giáo Ở Phật giáo lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm chủ Ở các tôn giáo khác đều là lấy thần làm chủ Bất hiếu với cha mẹ mà nói kính thần là giả dối. Tâm thái đó là như thế nào? Ngót ngào, nịnh hót. Ta kính thần, thần sẽ ban phước cho ta. có cái tâm như vậy Quý vị cần nên biết một đời của quý vị, cha mẹ ban phước cho quý vị lớn nhất. Vậy mà quý vị còn bất hiếu. Cho nên, cái tâm lạy thần của quý vị không phải là thật tâm. nó là giả chẳng những không tăng được phước mà phước báo của quý vị còn mất đi vì tâm của quý vị không ngay thẳng thần người xưa đối với từ này giải thích rằng thông minh chính trực tôn là thần quý vị đối với một người thông minh chính trực dùng tâm thái bất thiện mang theo tâm thái có mưu đồ tiếp xúc với họ Đó là sỉ nhục họ. Họ không gián tội cho quý vị coi như không tệ rồi. Họ còn ban phúc cho quý vị sao? Làm gì có đạo lý đó. Thật sự là phải chịu trách nhiệm nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình học phật chúng ta chỉ có hai con đường một là thành phật hai là đọa tam độ chúng ta đi vào đường nào trong tâm cần phải tường tận rõ ràng cổ kim trung ngoại không có gì khác đều là chân thật nghe lời thật làm nhất môn thâm nhập trường thời quân tu không có ai không thành tựu Cuối cùng ở đây tổng kết, khả thử nhị thuyết thật bất tương di. Hai cách nói mà đoạn trước đã nói không trái ngược nhau. Do gì Bồ Tát nhân hành không rời niệm Phật. Cho nên trong một có hai, lại niệm Phật duyên cụ dạng đức, nên trong hai có một. Không có trái nhau. Một tức là hai, hai tức là một. Vì sao công phu của chúng ta không đắc lực, làm nhiều năm như vậy? Thật sự mà nói ngay cả bên lề còn chưa đụng đến được. Điều này không thể trách người khác, trách bản thân thôi. Không chân thật, không nghe lời, không thật làm. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Nếu như cũng thật sự có thể làm được, chân thật nghe lời thật làm, không phải là người người đều thành tựu rồi sao? Không được giảng sanh là chúng ta có tội. Thứ nhất là có lỗi với chính mình. Đời này quý vị có đầy đủ nhân duyên Vì sao không được giảng sanh? Đó chính là không đủ thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Là tín nguyện. Ta không có chánh tính, không có nguyện vọng mạnh mẽ phước đức là thực hành bản thân chúng ta giải đại biến lười không có thực hành trong này nhân tố rất nhiều cũng rất phức tạp. Người trẻ tuổi thời nay chạy theo cái diễn dông Muốn thật tuột, muốn thật nhanh Đặc biệt không biết lúc nên quay lại. Người xưa nói dục tốc tắc bất đạt. Không tin lời dạy bảo của những bậc thánh hiền. Nhìn thấy người khác làm như thế nào, liền nghĩ đến chính ta đương nhiên cũng sẽ làm như vậy. Người khác đi sai đường, mình đi theo cũng sẽ sai đường. Khi quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa.